chào tất cả anh em nhé những ai từng thua tha lợn lần với các trò chơi đỏ đen thì anh em theo dõi vào đây hôm nay công ty phần mềm hack game trên điện thoại của chúng tôi xin giới thiệu đến anh em những công nghệ mới nhất giúp anh em chiến thắng trong các trò chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa như hôm trước thì công ty chúng tôi đã giới thiệu đến anh em những đồ chơi thiết bị gian lận ở ngoài như bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài ná đá gà ở ngoài những trò chơi đánh ở ngoài còn những trò chơi điện trên điện thoại thì rất là nhiều anh em chơi anh em thua tha anh em mất tiền nhưng không biết nguyên nhân tại sao mình thua lúc nào cũng có suy nghĩ là chơi trên điện thoại nó là đỏ đen nó là 5 năm nhưng thực ra thì những cái trò chơi đã liên quan đến đỏ đen liên quan ăn thua liên quan đến tiền thì tất nhiên nó có cái thiết bị gian lận trong đấy nhưng nếu anh em biết được thì chắc chắn anh em sẽ là người thắng cuộc nhưng anh em không biết thì chắc chắn sẽ là người thua sẽ là người mất tiền đơn giản như những trò chơi đây thì rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi hỏi về các trò chơi như tài xỉu sóc đĩa bầu cua anh em thua tha mất tiền nhưng không biết nguyên nhân tại sao thì hôm nay tôi sẽ trả lời cho anh em và sẽ đánh cho anh em xem nguyên nhân tại sao mà anh em thua anh em nhé thì ví dụ như đây bầu cua trò chơi này rất là nhiều anh em thua mất rất là nhiều tỷ ở đây tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem này như con này tôi sẽ đánh con à, bầu đánh bầu 5 tỷ cho anh em xem nhé mở này có một bầu một cá một tôm đã chuẩn xác đúng không một ván chuẩn này con này đánh con tôm này một tỷ này mở này có tôm này hai ván chuẩn này đóng này đánh con nai bán nhiệm nhà bán cửa đánh nai con này nhá mở này có hai nai một tôm chuẩn ba ván này ván này tôi sẽ đánh con ờ, gà đánh 10 tỷ vào gà này mở này anh em thấy chưa có gà có gà có tôm có cá đánh bốn ván chuẩn cả bốn luôn đóng này tiếp tục ván này tôi sẽ đánh con cá đánh 50 tỷ vào con cá này mở này anh em thấy chưa có cá có nai có cua Đấy. đánh 5 bán chuẩn cả năm đánh 100 bán chuẩn 100 đánh 1.000 bán chuẩn cả 1.000 luôn tiếp tục đánh thêm một ván nữa cho anh em nhé ván này đánh bầu nhá mở này anh em bây giờ có bầu có gà có tôm chuẩn xác luôn chuyển sang sóc đĩa này thì nhiều anh em bỏ thua tha cái trò chơi sóc đĩa thì không không biết làm sao ở thắng thì đây tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem nhé như ván này chắc chắn tôi sẽ đánh chẵn nhá mở này anh em thấy chưa tứ tử chuẩn xác luôn đúng không đóng này 100 trăm con này tiếp tục tôi sẽ đánh chẵn đánh chẵn 5 tỷ nhá mở anh em xem này sấp đôi Đấy, tứ tử về sấp đôi đã được ok đúng không anh em như con này tôi sẽ đánh nẻ đánh nẻ là 50 tỷ này mở này ba thằng Đấy, anh em thấy chưa rất là chuẩn xác đúng không anh em tiếp tục này 100 phần trăm con này tôi sẽ đánh chẵn này bán nhà bán cửa đánh chẵn con này nhá mở này sấp đôi Đấy, rất là chuẩn xác đúng không anh em tiếp tục đến trò chơi tài xỉu tôi sẽ để gần vào đây để cho anh em nhìn cho nó dễ này đóng vào này à, mở này đóng vào này Đấy. như con này tôi sẽ đánh tài này mở này anh em thấy chưa 556 16 điểm tài 100 trăm con này tôi sẽ đánh xỉu nhá mở này 1124 điểm xỉu Đấy, chuẩn xác luôn 100 trăm con này tôi sẽ đánh xỉu anh em nhé mở này 1 1 2 4 điểm tiếp tục xỉu chắc chắn cái này nó là xỉu tiếp này đánh 10 tỷ và xỉu ai 1 2 6 9 điểm xỉu 100 trăm cái này tiếp tục xỉu nhá mở này 2 2 5 9 điểm xỉu Đấy. không có sai này được anh em nhé tiếp tục xỉu tiếp nữa này mở này 1 2 6 9 điểm xỉu anh em thấy chưa không màu xanh này được con này đánh 10 tỷ vào tay này bán nhà bán cửa đánh tài con này này mở này 2 4 5 11 điểm tài anh em thấy chưa thì tôi cũng giới thiệu luôn với anh em thì tất cả những trò chơi hiện nay về bầu cua tài xỉu sóc đĩa nó đều có những thiết bị gian lận trong đấy thì đây tôi cho anh em xem luôn này thì đây trên đây là rất là nhiều những phần mềm những trò chơi game anh em nhìn chưa game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại đấy đây là chỉ là một phần nhỏ số game này mà tôi đã tải trên điện thoại cho anh em xem còn uh, trên máy tính và trên cái thiết bị của chúng tôi tôi đã lập trình những hàng nghìn những trò chơi những thiết bị những công nghệ gian lận trên những trò chơi ăn thua đấy, ở trên điện thoại thì bất cứ trò chơi nào về bầu cua tài xỉu sóc đĩa mà anh em cần mà anh em đang chơi như tôi ví dụ luôn cho anh em thì như vừa nãy nếu mà vào tôi mà tôi có công nghệ có phần mềm này mà khi tôi vào sân chơi tôi đánh thì chắc chắn tôi sẽ là người thắng cuộc đúng không anh em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 ba là Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng test hàng cửa hàng trực tiếp với những công nghệ phần mềm hiện đại của công ty chúng tôi thì có thể tự tin giúp anh em chiến thắng 100 trăm trong tất cả sân chơi của mình thôi cuối cùng tôi xin kết thúc video đây chúc anh em là những người chơi khôn ngoan giành chiến thắng trong sân chơi mình xin chào tất cả anh em